À, xin ờ, chào ờ, quý đại lý và quý khách hàng đã quay trở lại với video của hàng nhập khẩu Á Âu. Thế thì hôm nay là chúng tôi lại làm một cái video nữa để giới thiệu đến quý khách hàng một trong những sản phẩm mới của hàng nhập khẩu Âu đang tép với thị trường nhưng cũng được đông đảo khách hàng đón nhận đó là trà hoa sâm. Trà hoa sâm túi một nửa cân là trăm gram à, trên thị trường hiện nay thì cũng có vài nhà nhập khẩu khác nhau à, như đây là cũng là một trong những trà hoa sâm được à, đông đảo người tiêu dùng à, đón nhận trong những thời gian qua à, thế thì theo yêu cầu của một số quý đại lý và khách hàng ấy, thì chúng tôi cũng làm cái video này để giới thiệu đến quý khách hàng cái công năng sử dụng cũng như là một số lưu ý khi sử dụng cái trà hoa sâm này dạ. thế thì uh, trong một số cái video trước ấy, thì hàng nhập khẩu Âu đã giới thiệu đến ờ, đến đến khách hàng là một số những cái sản phẩm khác chiết xuất từ sâm ví dụ như là đầu tiên là cái gốc của sâm là sâm tươi này thì cũng đã có một video giới thiệu về sâm tươi ờ, về cao hồng sâm thì cũng đã có một video giới thiệu về cao hồng sâm một video giới thiệu về cao hắc sâm và một ờ, video giới thiệu về nước sâm là một video giới thiệu liên quan đến các sản phẩm về nấm minh chi yeah, dạ, thì hôm nay đây là cái video về hoa sâm yeah. Dạ. thế thì bản thân ờ, trước khi mà người mà chúng ta muốn tìm hiểu kỹ về cái hoa sâm này ấy, thì cũng phải tìm hiểu sơ qua về cái cây sâm như thế nào đã yeah. Dạ. <clears throat> thế thì cái ờ, sâm củ tươi thì có lẽ là ai cũng biết cả rồi yeah, sâm củ tươi của Hàn Quốc là rất là nổi tiếng hàng nhập khẩu đang ờ, phân phối các loại từ hai củ ba củ một cân bốn củ một cân 5 củ một cân phổ thông nhất là loại 6 củ một cân 8 củ một cân 10 củ một cân và một loạt những cái sản phẩm là trà à, cái sâm củ tươi để dành cho hầm gà à. thế thì à, khi nhắc đến à, đến đến à, sâm củ tươi ấy, thì khi nhắc đến cái cây sâm ấy, thì có lẽ là chúng ta cũng phải tìm hiểu qua về cái cái, cái cây sâm nó gồm có những thứ gì nhỉ dạ. yeah. thế thì nếu mà mọi người mà lên trên mạng nhìn ấy, thì thấy cái cây sâm nó có khá nhiều các thành phần khác nhau mà người Hàn Quốc người ta chẳng có bỏ thành phần nào cả yeah. Dạ. ví dụ như trên ờ, đỉnh của cái cây sâm chẳng hạn thì nó có hình bông hoa yeah, nó có những cái cái cái nho nhỏ như cái đầu đũa mà nó màu đỏ ấy yeah. Dạ, thì đấy là cái chùm chùm hoa bông hoa thứ hai nữa là cái một cái bông thường có cái cuống nó dài cỡ khoảng tầm ờ, hai chục phân nếu mà cái cây sâm trưởng thành yeah. Dạ. thì đấy là cái cuống hoa thế ngoài ra cái lá hoa là cũng được ờ, rất nhiều nhà sản xuất của Hàn Quốc là người ta sử dụng bởi vì trong thành phần của lá hoa cũng có rất nhiều cái chất rất là hay à, cái thân cái thân cũng à, được sử dụng à, rất là nhiều cho nên bản thân tại sao mà người ta nói rất nhiều đến cái, cái chất lượng sâm bởi vì cái chất lượng sâm nó phụ thuộc vào cái hàm lượng sâm ở trong đó à, ngoài cái cái lãnh cái thổ nhưỡng ra thì còn cái hàm lượng sâm cho nên đôi khi là những cái nhà sản xuất mà người ta sản xuất hàng gia công thì giá giá nào người ta cũng sản xuất được sâm ví dụ như là nếu mà sản xuất sâm rẻ thì người ta dùng hương sâm sản xuất ờ, sâm ờ, đắt hơn một tí chẳng hạn thì người ta dùng rễ sâm nhỉ dạ. ờ, đắt hơn khá hơn một tí thì người ta dùng củ sâm hoặc là người ta phối trộn ví như thông thường hạn thì các loại sâm hiện nay trên thị trường Việt Nam hạn thì người ta hay phối hợp là 30% rễ và à xin lỗi 70% rễ hoặc 30% rễ 70% củ thế còn cái củ sâm mà đạt, đạt tiêu chuẩn hạn thì thông thường hiện nay hạn phải là sâm 6 năm tuổi thì là đạt yêu cầu thế thì à, cái hoa sâm ở đây thì nó là một trong cái thành phần của sâm nhưng thật ra nó không chỉ bao gồm hoa không đâu mà đôi khi nó còn có cả cuống hoa và lẫn thêm một ít về cái lá hoa ở trong đó nữa thế phía dưới của cái cái cái thân ờ, cái thân của cái cây sâm ấy, thì nó là cái củ sâm thì trong cái củ sâm thì bao giờ thế là cái phần đầu cái củ sâm mà giống như cái cái hình người ấy, thì nó là cái phần đầu củ phần ờ, đầu này chúng ta hay gọi là mảy nếu mà ví dụ như trong các củ sâm hồng sâm củ khô mà chất lượng nó kém ấy thì cái phần mày đầu mày này nó rất là là nhiều ăn vào nó cũng bồm bộp nó như bức đèn ấy. À, nó không chất lượng nó kém thế còn cái phần củ chính là phần quan trọng nhất trong cây sâm Yeah. trong cái phần ờ, củ chính đấy thì hạn thì thường người ta hay sử dụng để người ta chiết xuất ờ, à, để người ta làm cái sâm củ khô sâm củ khô hồng sâm củ khô chẳng hạn thế nếu mà chúng ta mà hồng sâm củ khô một chất lượng thì nhìn nó có cái màu như màu thạch thạch vàng ấy thì soi dưới đèn chẳng hạn chúng ta thấy nó trong màu vàng ăn vào mồm nó, nó, nó rất là thơm mùi sâm và nó có cái độ cứng nhất định của nó à, thì đấy là phần củ chính thế ngoài ra thì còn có những cái củ cái cái, cái phần dễ phụ dễ lớn ấy yeah. thì cái phần à, dễ lớn đó chẳng hạn thì những cái cái cái củ sâm à, mà trong hộp ấy, thì nó hay có cái giống như hai hai chân này này đấy, thì đấy là cái phần củ chính thế còn ngoài ra thì có những cái rễ rễ thì thông thường người ta không bỏ đi đâu dễ thì đa số chẳng hạn người ta làm hai thứ một là ờ, người ta phối trộn vào để cho cái cao hồng sâm những loại ví dụ như là 70 30 chẳng hạn 70 củ 30 dễ hoặc là người ta chiết sản xuất dễ riêng ra thì hàng nhập khẩu ở Âu hiện nay cũng đang phân phối hai cái loại mà mà dễ khô dễ khô của của sâm thì có gói là 300 g thì của hàng của Bio hoặc là hàng của Đê Đông hoặc hàng của Căng Qua có ba cái loại cơ bản như thế thì là dễ sâm thế thì ờ, cái thành phần mà trong cái gói này ờ, quý vị đang nhìn thấy ấy, thì đấy nó là cái uh, hoa và quả của cây nhân sâm tươi yeah. thế thì quý vị cũng biết là cái cây cái củ sâm của Hàn Quốc ấy mà đạt tiêu chuẩn chất lượng phải là cái củ 6 năm tuổi thế như vậy là người ta phải trồng qua các năm yeah. từ năm thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thế thì đối với cái ờ, hoa nhân sâm này ấy, thì chỉ có khi nào mà cái cây sâm tươi nó từ 4 năm tuổi trở lên thì lúc đấy bắt đầu nó mới có hoa thì cũng giống như các loại sản phẩm khác thì cái cái hoa của nó nó cũng là một cái bộ phận sinh sản của cây yeah. Dạ. thế thì nếu mà người ta hái nụ vào hoa này ấy, thì ờ, phải ờ, hái vào cái tháng thường là tháng 6 hàng năm thì lúc đấy là cái hoa sâm là của Hàn Quốc nó nở thì đây là cái thời điểm tốt để người ta hái các loại hoa à, lá hoa này và nụ này tỉa bớt lá này thế thì cái tác dụng của cái à, hoa nhân sâm này thì bản thân nó cũng là các tác dụng của của cái sâm thôi thế thì thông thường thì người ta các nhà khoa học cái viện à, nhân sâm của Hàn Quốc ấy, thì người ta liệt kê được một số những thông tin sau để xin cung cấp đến quý vị ví dụ như là Ờ, cái hoa của nó ấy, thì đầu tiên là về cái cái cái, cái cảm quan đã thì nó là có vị ờ, ngọt hơi đắng tính ôn hòa và thơm mát thì nếu mà quý vị mà sử dụng cái này to vào cốc hạn thì thấy cái mùi thơm của nó mùi thơm của của của cái hương vị sâm rất là ngào ngạt nhỉ cái này thông thường là uh, chúng ta hay dùng để giải khát giải độc nhỉ yeah thế còn cái thuật ngữ mà chuyên môn trong y học cổ truyền ấy, thì người ta gọi là tác dụng tân sinh mà không hao khí tân sinh mà không hao khí đấy là cái trong y học cổ truyền yeah. Dạ. thế còn à, khoa học à, cái viện à, nghiên cứu sâm của Hàn Quốc ấy, thì người ta chứng minh rằng là trong cái cái cái hàm lượng cái hoa sâm này này thì cái hàm lượng saponin à, thì cao gấp khá nhiều lần trong cái cái cái rễ của cái cây sâm Thế, tuy nhiên là tất nhiên là không thể cao hơn so với củ được nhưng mà cao hơn rất nhiều so với cái rễ của nó thế thì cái saponin là gì thì có lẽ là quý vị cũng uh, phải tìm hiểu qua vào trong uh, trong trong uh, lên trên mạng hay tìm hiểu về cái saponin khi nhắc đến sâm là người ta phải nhắc đến cái saponin của nó yeah. thì hoa nhân sâm này có rất nhiều những cái tác dụng khác nhau yeah. thì đầu tiên chẳng hạn thì người ta chứng minh là nó có tác dụng liên quan đến uh, giảm về đường huyết yeah. hạ huyết áp để giảm mỡ máu để điều chỉnh những cái chức năng liên quan đến cái đường ruột này hoặc là một số những cái chức năng khác này như là à, phòng ngừa về ung thư gan ung thư vú ung, ung thư phổi rất nhiều ung thư yeah. thế hoặc là người ta chứng minh cái tác dụng của cái à, hoa sâm này là rất là tốt trong cái việc là nâng cao cái khả năng miễn dịch yeah. phòng chống các à, loại virus vi khuẩn yeah. các loại virus khác nhau đặc biệt là các virus liên quan đến cúm yeah. thế nhưng mà chắc là không tròn ờ, phòng được cái virus ờ, corona cốt ờ, covid 19 đâu nhỉ dạ. yeah. cái đấy mà bị chẳng hạn là chỉ có đi vào bệnh viện thôi nhỉ dạ. yeah. Thế hoặc là một số những cái bệnh liên quan đến tim mạch sơ vữa động mạch chẳng hạn thì người ta cũng chứng minh là cái hoa này có tác dụng rất là tốt nhỉ dạ. yeah. chống lão hóa thì đương nhiên rồi nhỉ chống lão hóa chống oxy hóa hoặc là chống gốc tự do thì hoa sâm và các sản phẩm từ sâm ấy là được được chứng minh là có hiệu quả rất là cao hoặc là gần đây là một số những chứng minh khác nữa là cái ờ, hoa sâm và các sản phẩm từ sâm có tác dụng là phòng chống nhũn não phòng ngừa những cái bệnh mà mà run rẩy chân tay đấy Alzheimer mà cho người già đấy hoặc là cải thiện cái trí nhớ thì thì đương nhiên là cái đó chẳng hạn thì rất nhiều năm nay ờ, người ta đã chứng minh được cái tác dụng của nó ờ, sâm nhung quế phụ thì sâm đứng đầu bảng trong các hoạt động đó hoặc là một số những cái tác dụng khác như của ờ, hoa sâm cũng như những cái sản phẩm khác ờ, về sâm là như là tác dụng về chống viêm này hay hoặc là chống dị ứng hoặc là điều hòa hệ tuần hoàn để giúp cải thiện cái hệ tuần hoàn ăn vào là lục phủ ngũ tạng người hệ tuần hoàn này, là trong cơ thể rất là tốt thế cũng giống như là ờ, nấm linh chi của Hàn Quốc ấy, thì có lẽ là cái này cũng chẳng cần phải chứng minh vì có quá nhiều người những cái người nào sử dụng các sản phẩm liên quan đến sâm và nấm linh chi thì đều biết thì ờ, sâm và nấm linh chi thì có tác dụng đặc biệt tốt đối với ờ, làm đẹp như như là làm đẹp da này uống xong là một thời gian là da rẻ hồng hào hoặc là làm đẹp tóc tóc mượt thế rồi những người bị ờ, rụng tóc này trẻ tóc này hói đầu này dạ, thì những cái sản phẩm liên quan đến sâm và nấm hạn này có tác dụng rất là tốt liên quan đến cái hỗ trợ về cái cái, cái, cái làm đẹp <clears throat> thì bản thân ờ, cái hoa sâm ấy, thì bên đây cho đấy có cái quả sâm nhỉ yeah. hoa sâm có quả sâm nữa cái quả sâm thì đây, quý vị nhìn trong này thấy nó nhìn nó nhăn nhác như cái cái cái quả thận này đây đấy thế thì khi mà nó còn tươi thì nó có rất là là nhiều nước còn trái chín chẳng hạn thì đấy quý vị thấy nhìn thấy nó cũng có cái cái màu xanh hồng này nhỉ yeah. Ờ, những cái dạng mà màu vàng hoặc là màu cam hẳn ấy thì những quả đấy là cái quả mà đã chín hẳn này nhỉ yeah đấy. thế thì trong cái quả này thì trong đấy là nó có hai nhân đấy, quý vị nhìn thế này đấy. Đấy, thấy không như, như cái quả thận này thì trong đấy nó có hai nhân nè thế thì cái uh, hoa nhân sâm này thì nó chỉ nở nó khoảng 5 đến 6 tháng thôi thì, thì cái thời gian đậu của cái quả này thì nó thường rơi vào tầm tháng 7 đến tháng 8 thì hết tháng 7 tháng 8 chẳng hạn là nó tàn cho nên là thường là bắt đầu từ năm thứ tư năm thứ tư năm thứ năm và năm thứ sáu yeah, dạ, thì người Hàn Quốc là người ta thu hoạch cái cái hoa sâm này thế thì trước đây là khi mà tôi đi Hàn Quốc cũng có làm một cái video về cái thu hoạch sâm nhưng mà cũng chưa có video nào liên quan đến cái thu uh, hoạch uh, về hoa sâm cả thì nếu mà hết dịch Covid mà đợt tới này tháng tháng tháng 6 tháng 7 này mà mà mà Hàn Quốc thuận lợi thì khi sang đó là tôi sẽ làm cái video liên quan đến thu hoạch hoa sâm để cho quý vị xem nhé dạ. yeah thế còn ở đây là chi tiết của cái ờ, cái gói liên quan đến ờ, hoa sâm của Hàn Quốc đây là một gói 500g được đóng gói rất là cẩn thận mặc dù đây là cái ờ, sản phẩm có tính chất là hàng nông sản thôi thế nhưng mà nhà sản xuất người ta đóng gói bao bì cũng không kém gì cái sản phẩm công nghiệp hết nhỉ ừ. đây đây là thông tin trà hoa sâm trọng lượng 500g à, và hạn sử dụng của sản phẩm này là mùng tháng mùng 9 tháng 4 năm 2022 thì cái hạn sử dụng của Hàn Quốc thì quý vị à, đọc thì luôn đọc ngược năm trước này xong đến tháng xong đến ngày dạ. đây là trọng lượng 500g đây là hàng à, nội địa của Hàn Quốc dạ. thế nên là nó cũng, người ta cũng không không không ghi tiếng Anh yeah. Dạ. và cái hàng này là hàng nông sản thế cho nên là cũng ờ, không ờ, có được xâm ờ, sung bảo hiểm người tiêu dùng dạ, giống như cái sản phẩm mà sản xuất theo mô hình công nghiệp và bên cạnh đây hạn thì các sản phẩm này người ta cho rằng là tiểu thủ công cho nên là cũng không có mã số mã vạch dạ, cũng không có mã số mã vạch đây là cận cảnh gói trà hoa sâm yeah. Dạ. thế còn là cái cách à, sử dụng à, cách sử dụng ở ờ, về hướng dẫn sử dụng thì đúng ra là à, bóc một gói này ra pha cho quý vị à, nhìn mới là đúng nhưng mà đợt này về có được có hơn 500 túi mỗi một thùng có 50 túi về được 11 thùng thì có khách lấy cả rồi giờ bóc ra thì sợ lại, lại phàn nàn nhỉ yeah thì thông thường thì à, mỗi một à, người lớn trưởng thành sử dụng thì chúng ta sử dụng khoảng 3 à, 3 gam 3 gam của cái hoa này nghĩa là một cái nhúm nó có khoảng tầm 7 8 cái cái cái, cái cọng này thì nó tương đương khoảng 3 gam à, quý vị không nên sử dụng quá nhiều à, sử dụng nhiều là không tốt cho cơ thể thôi nhé <clears throat> hàm lượng trong saponin trong cái cái cái trà hoa sâm này thì nó cũng nhiều như là cái hàm lượng saponin trong cái thì một số cái sản phẩm sâm khác uh, nó có rất nhiều cái tác dụng cho cơ thể nhưng nó có một cái tác dụng phụ là khi sử dụng quá liều cái hàm lượng saponin này nó sẽ gây phá vỡ hồng cầu yeah. nghĩa là nó sẽ làm cho cái cái cái hồng cầu của mình sẽ bị bị bị bị vỡ Đấy. cho nên là giống như trong đinh lăng ấy trong đinh lăng của Việt Nam mình cũng có rất nhiều cái saponin cho nên là rất nhiều người ở quê là sau khi mà sử dụng cái cây đinh lăng ấy, thì cái đinh lăng rất là tốt nhưng mà sử dụng một thời gian sau thì cứ tại sao người này cứ xanh xao vàng vọt yeah. Dạ. bởi vì trong cái cái đinh lăng cũng như là hoa sâm này thì hàm lượng saponin rất cao thì mặc dù tốt cho cơ thể nhưng phải sử dụng đúng liều lượng còn nếu không có chẳng hạn nó ảnh hưởng đến đến hồng cầu thì cái này nếu mà quý vị muốn tìm hiểu kỹ thì vào trong Google gõ là là saponin là gì nhỉ dạ. yeah. và tìm hiểu kỹ hơn để, sử dụng cho nó an toàn nhỉ dạ. yeah. thế cho nên là dùng 3 gam cho một người lớn trưởng thành một ngày là vừa phải thì 3 gam này thì mình pha với ờ, nước uh, ờ, sôi nhưng mà đừng sôi 100 độ sôi 100 độ hạn thì nó mất khá nhiều chất thì sôi tầm 8 ờ, 90 độ là phù hợp nhỉ yeah. thế thì mình uh, có thể cho 333 gam này vào với khoảng tầm 200 ml nước thì nước nóng được nước lạnh được nhưng thật ra thì sử dụng với cái nước nóng thì nó vẫn hay hơn nhỉ yeah. thế thì mình pha khoảng 5 phút thôi thì phù hợp thế thì à, để cho khoảng tầm 7 8 cái cọng này vào trong cốc xong là đổ 200 ml nước vào nước nóng nóng được nước lạnh được nhưng mà không nên không nên đun sôi nhé đun sôi là không không tốt yeah. Dạ. thì sau đó là sử dụng giống như là các loại trà thảo dược khác ở Việt Nam thôi rất là đơn giản thì à, cái trà này là có cái vị à, thơm tự nhiên từ cái hoa nhân sâm rất là thơm thơm ngạt ngào luôn nhỉ dạ. yeah. thế thì một mọi người cũng có thể sử dụng cho thêm một chút đường hoặc là mật ong nhỉ dạ. yeah thì những cái người mà ví dụ như là có bị tiểu đường chẳng hạn thì cũng không nên cho thêm nhỉ nhưng những người không bị chẳng hạn hoặc là uống ờ, thấy nó hơi nhạt chẳng hạn mình có thể cho thêm một chút đường hoặc mật ong được hoặc là cho thêm tí chanh cũng không sao nhỉ cho chút chanh được nó tăng thêm cái hương vị cho sản phẩm thì cũng rất là tốt nhỉ rồi bóc ra được thì tốt nhỉ? Thế hàng nhập khẩu ở Âu ờ, nhập và phân phối hàng ờ, trăm cái sản phẩm khác nhau liên quan đến sâm nhỉ thế thì từ trên ờ, ngọn chẳng hạn thì có cái trà hoa sâm này thế xuống đến ờ, ờ, thân thì có hồng sâm dạ, hồng sâm củ khô thế rồi là hắc sâm củ khô rồi, có hắc sâm cao hắc sâm nước dạ, thế rồi là có bột bột sâm thì hiện nay là hàng nhập khẩu chưa phân phối nhỉ rồi có các loại viên hoàn viên hoàn hồng sâm thì rất là nhiều nhỉ Thế thì ờ, xin chào, cảm ơn ờ, quý vị đã theo dõi video và ủng hộ ờ, các hàng của hàng nhập khẩu ở Âu. Xin gặp lại quý đại lý và quý khách hàng ở những video khác giới thiệu về các thực phẩm chức năng của Hàn Quốc. Xin cảm ơn.